trẻ thích di chuyển xung quanh trong trò chơi này bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về các vị trí bạn có thể chọn một đồ vật lớn như chiếc ghế đẩu và hỏi trẻ con có thể ngồi lên trên ghế không sau đó bạn có thể nói bây giờ con hãy đứng bên cạnh chiếc ghế hoặc con hãy đứng phía trước chiếc ghế Bạn có thể tiếp tục hỏi trẻ di chuyển những vị trí khác nhau như phía sau, bên dưới, bên trái hoặc bên phải. Trò chơi này giúp trẻ hiểu mối quan hệ của chúng với những đồ vật ở xung quanh.